ok chưa sợ chưa đánh này mình đánh anh em đợt này uh, ráng lên ranh nhanh một tí mình sẽ chơi tập trung chơi hàng nhiều có khi nào mà lắc thì mình sẽ về Việt Nam mình đánh Này thì ra đép nè <laughs> Này thì ra đép Đép với chúng tôi à Đép, đép với chúng tôi à Nhăn nhăn bồ, nhăn bồ Thêm phát nửa, thêm phát nửa Ui Nó chém chưa Ủa thế được luôn hả Chó này vãi nồi hôm qua vụ đánh lộn sao à đi mà ăn còn ngồi livestream thì nó ồn ào vãi trưởng phải ăn nghỉ phát là nó giải tán hết luôn thế là như có một cái thế lực ngầm tụi nó biết tụi nó biết tụi nó nể ừ. từ nhá từ nhá có mà luôn nhá ok ok ok ok em là ui ui đông giao thua sau kìa bạn hiền ơ ờ. ok chưa sợ chưa ah ha ha Sợ chưa, sợ chưa Sợ ăn yêu Huế chưa Nháo à, nháo à Nháo như hiu Huế à, nhét nhuồng Nhét nhuồng, nhét con nhét nhuồng Ê, ê, ê, nó cướp rồi, nó cướp uh, cướp chim của tôi à Má mày ăn chim tao là mày trả giá đó cô, trả giá đó cô À, vật quyết định là ăn chim đúng không? vật quyết định là ăn chim mà đúng không? vẫn vâng, quyết định là ăn kim đúng không vẫn vâng, quyết định là ăn kim à. sữa vàng này sữa vàng này ui ui ui ui à blue chưa, vừa có blue vừa có mạng mà nó về mất kia rồi à. ô lý thế nhỉ? máu máu máu có máu cho thằng bạn ok bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt thế thôi mọi người à thôi mà vậy thôi mọi người à hết nó rồi Về tôi mọi người à áo sao làm sao chú mày làm sao ô oh, nó còn cản nhiên kìa mẹ là chứ ok go go go go đẩy luôn đẩy luôn nó không đẩy bằng mình đâu nó không đẩy đẩy nhanh bằng mình đâu kệ đi kệ đi kệ đi nó không đẩy nhanh bằng mình đâu nhưng mà mình đéo có lính nữa em ạ con ma gờ mấy con ma gờ mấy con ma gờ Ê, bóc đi bóc trước đi bóc trước đi bóc trước đi rồi đánh bóc nước đi rồi đấy đấy bóc nước đi rồi đấy từ từ từ từ nhá bóc bóc bóc bóc bóc bóc bóc đi rồi đánh từ từ thôi cứ từ đâu sao đâu đấy cứ bóc đi rồi đánh anh em Tới đây, tới đây, tới đây Ơ, đi đâu hả? À? Đùa Đi đâu thế? Rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. One hit to die. từ anh em à từ từ lên từ từ lên từ từ từ từ rồi xong rồi xong rồi hai hai hai hai đồng chí ui đi lại hết máu rồi hết máu rồi em tôi à ui rồi chết rồi ê, ê, ê, ê, ê. rồi anh hiếu gặt rồi anh hiếu gặt rồi anh hiếu gặt rồi anh hiếu gặt rồi gặt cái giò nó liền cho xin cái giò của nó liền sao thôi về thôi về đi bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt à baron đi baron đi baron đi lính dưới cao rồi lính dưới cao rồi thôi đừng có chửi nhau anh em ơi chửi nhau làm cái gì lên đi lên đi lên đi lên đi cứ lên đi cứ lên đi sợ gì em mình chưa thấy nó đâu nhá chưa thấy nó đâu nhá một hai một hai là ba còn hai là boss đây rồi hai boss đây à Sao Nó về rồi đấy, nó về rồi đấy Nó về mình rồi anh em Chịu từ Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Cứu, cứu Win, cứu Win, cứu Win, cứu Win Cứu Win Hay, ơ, ơ, ơ Ngon thế nhờ Rồi, rồi, rồi, ngon rồi Vô, vô, vô Rồi, rồi, rồi, nó cướp được Baron kìa Phải chưởng Đẩy nhá, đẩy lính vô nhá Từ từ, từ từ, từ từ Rồi, vô rồi đó, vô rồi đó Từ từ thôi, từ từ thôi Chết rồi kìa, chết rồi kìa, chết rồi kìa hay hay quá hay quá Edrew ơi bớt nhà bớt nhà bớt nhà rồi win rồi hay hay rồi chào chào anh buổi chiều chào sang nha chào mừng nha hello em